Xin chào các bạn, sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu một ứng dụng quản lý doanh nghiệp mới mang tên Agi Cloud. Video này sẽ hướng dẫn các bạn tải và sử dụng ứng dụng Agi Cloud nhé. Cùng đón xem nào. Đây là ứng dụng tuyệt vời giúp bạn số hóa cho doanh nghiệp của mình chỉ trong một chiếc điện thoại. Agi Cloud được sử dụng một cách đơn giản chỉ cần với hai bước. Bước 1, tải app, bước 2, đăng ký và trải nghiệm. Đầu tiên bạn cần lên CH Play đối với Android hoặc App Store đối với iOS. Sau đó gõ từ khóa AjiCloud vào thanh tìm kiếm và tải app. Bước 2, bạn nhấn cài đặt ứng dụng và chờ tải về. Bước 3, vào màn hình chính điện thoại mở ứng dụng AjiCloud vừa mới cài đặt. Tiếp đến bạn chỉ cần đăng ký và trải nghiệm thôi nào. Để đăng ký ứng dụng, bước 1, bạn cần nhấn nút đăng ký để tạo tài khoản. Bước 2, điền đầy đủ các thông tin tên, tuổi, số điện thoại, email mà app yêu cầu, sau đó nhấn tiếp tục. Bước 3. Nhập mã OTP xác nhận được gửi qua số điện thoại mà bạn đã đăng ký và nhấn tiếp tục. Bước 4. Điền các thông tin theo yêu cầu của app và nhấn lưu thông tin để hoàn tất đăng ký nhé. Với 4 bước đơn giản bạn đã hoàn tất việc đăng ký rồi đó. Cùng vào ứng dụng để đăng nhập và trải nghiệm thôi nào. Tại giao diện chính của ứng dụng sẽ có các đề mục như kho ứng dụng, trò chuyện, tài khoản. Với kho ứng dụng chứa nhiều ứng dụng cho doanh nghiệp bạn như quản lý nhân sự, quản lý công việc, bán hàng, tài chính và báo cáo, việc của bạn chỉ cần nhấn vào từng mục và trải nghiệm nào. Miễn phí 3 tháng sử dụng toàn bộ tính năng trên app cho người dùng mới, số lượng có hạn, hãy nhanh tay đăng ký ngay nào. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.